Trước đó cùng ngày, các quan chức và báo giới Ukraine đã báo cáo về một đợt tấn công tầm xa mới của Nga lần thứ hai kể từ đầu tuần. Andrei Sadovoy, thị trưởng của Elvis phía Tây Ukraine, thông báo thành phố này đã bị mất điện ở trên diện rộng sau cuộc không kích. Một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cơ quan hạ tầng quan trọng đã khiến khoảng 30% thành phố Elvis mất điện. Thị trưởng Sadovoy viết trên mạng xã hội. Ông cho biết thêm rằng có vấn đề với nguồn cung cấp nước trong thành phố và kêu gọi người dân tích trữ. Ở Venetia, Kiev và Odisha, có thông tin tên lửa của Nga bị phòng không Ukraine ngăn chặn. Ở Rovno và Krivoy Rog, người dân báo cáo về các vụ nổ trên mặt đất, dường như là do các cuộc không kích của Nga. Các cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi hầu hết các khu vực chính của Ukraine bị không kích. Quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh chặn được khoảng một nửa số tên lửa nhưng 11 địa điểm trọng yếu trên khắp đất nước đã bị hư hại. Theo Kiev, cơ quan cứu hộ Ukraine cho biết 19 người đã thiệt mạng và 105 người bị thương trong các cuộc không kích. Và cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu Ukraine tiến hành bất kỳ cuộc tấn công khủng bố mới nào nhằm vào Nga, thì Moscow sẽ đáp trả một cách kiên quyết trên quy mô tương xứng với các mối đe dọa được tạo ra nhằm vào Nga. Các cuộc không kích xảy ra hai ngày sau khi cầu khích nối đất liền Nga với bán đảo Crimea bị hư hại nặng vì một vụ nổ. Nga cáo buộc đặc nhiệm Ukraine đứng đằng sau vụ việc này. Ukraine tuyên bố củng cố lực lượng sau khi hứng mưa tên lửa. Ukraine thề sẽ ủng củng cố các lực lượng vũ trang sau khi Nga triển khai đợt không kích lớn nhất vào nhiều thành phố kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, khiến hàng ngàn người phải xuống hầm trú bom và Kiev phải dừng xuất khẩu điện sang châu Âu. Tên lửa đã rơi xuống nhiều thành phố của Ukraine, khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các vụ tấn công ở Kiev, Elvis, Ternopil và Zhytomyr tại miền Tây, ở miền Nam và miền Trung của Ukraine, giới chức Ukraine cho biết. Đợt Nga dội tên lửa từ trên không, trên bộ và trên biển lần này có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Nga Putin đã chỉ đạo tấn công ồ ạt bằng tên lửa tầm xa sau khi cây cầu bán đảo Crimea với Nga bị đánh bom cuối tuần qua, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công thêm nữa nếu Ukraine đánh vào lãnh thổ Nga. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và cho biết trên Telegram rằng phòng không là ưu tiên số 1 trong hợp tác quốc phòng của chúng ta. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để củng cố các lực lượng vũ trang. Chúng tôi sẽ khiến đối phương phải chịu đau đớn ở chiến trường. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm. Ông Biden trong thông báo với ông Zelensky nói rằng Mỹ sẽ cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến. Ngày 27 tháng 9, Lầu Năm Góc cho biết sẽ bắt đầu chuyển hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến cho Ukraine trong 2 tháng tới. Sau loạt tấn công hôm qua, Ukraine cho biết có 11 mục tiêu hạ tầng quan trọng bị tấn công tại 8 vùng, khiến một phần của nước này bị mất điện hoặc là nước hoặc là mất hệ thống sưởi. Để khắc phục tình trạng mất điện, Ukraine đã dừng xuất khẩu điện cho Liên minh châu Âu vào thời điểm lục địa đang đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao, đẩy lạm phát tăng, gây cản trở cho hoạt động công nghiệp và khiến hóa đơn tiêu dùng của người dân tăng nhanh chóng. Theo Reuters, theo ông Zelensky, chiến trường sẽ tàn khốc đối với lực lượng Nga hơn. Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine không thể bị đe dọa và người dân Ukraine sẽ càng đoàn kết hơn. Ông cũng cam kết sẽ khiến chiến trường tàn khốc hơn đối với lực lượng Nga. Ukraine không thể bị đe dọa, mà thay vào đó người dân Ukraine cùng đoàn kết hơn nữa. Ông Zelensky phát biểu. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông tin rằng 84 số tên lửa mà Nga phóng vào Ukraine thì có 43 tên lửa đã bị bắn hạ. Trong số 24 máy bay không người lái của Nga có 13 máy bay bị bắn hạ. Nguy hiểm vẫn còn đó nhưng chúng ta đang chiến đấu. Quân đội Nga đã chú ý thực hiện các cuộc không kích này trong giờ cao điểm buổi sáng Họ muốn kích động thêm nỗi sợ hãi và tác động đến nhiều người hơn. Ông Zelensky cho biết, theo Tổng thống Ukraine, lực lượng Nga hiện đã không thể chống lại lực lượng Ukraine ở chiến trường, và đó là lý do mà Moscow tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa. Theo hãng thông tấn Ukrinform, chúng ta sẽ khiến chiến trường trở nên tàn khốc hơn đối với kẻ thù và chúng ta sẽ khôi phục mọi thứ đã bị phá hủy. Ông Zelensky tuyên bố. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine ngày 10 tháng 10 để trả đũa vụ tấn công vào cầu nối Crimea vài ngày trước. Đến nay thì Ukraine vẫn chưa nhận trách nhiệm vụ tấn công cây cầu nói trên. Ngoài ra thì ông Zelensky cũng cho biết ông đã và đang nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp, Qatar, Ba Lan, Hà Lan, Anh, Canada, Mỹ, Ý và Liên Hợp Quốc. Cuộc tấn công mới của Nga gây sức ép lên các đồng minh của Ukraine. Sau các cuộc tấn công mới của Nga ngày 10 tháng 10, chính quyền Ukraine đã tăng cường sức ép với các đồng minh về việc cung cấp các vũ khí tầm xa hơn và các hệ thống phòng không hiện đại hơn. Các cuộc tấn công của Nga dường như cho thấy căng thẳng leo thang đáng kể, làm gia tăng sức ép lên Mỹ và các nước châu Âu còn chần chừ trong việc cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến nhất cho Ukraine, Mặc dù các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công của Nga và tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ukraine, nhưng hiện chưa rõ họ có tăng tốc việc chuyển giao các gói viện trợ cho Kiev hay không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với các nhà lãnh đạo nhóm G7 trong ngày 11 tháng 10. Những lời kêu gọi của Ukraine về việc tăng cường viện trợ cũng sẽ được thảo luận tại hai cuộc họp trong tuần này ở Bờ Bruxelles. Một cuộc họp là của các bộ trưởng quốc phòng NATO và cuộc họp còn lại là của nhóm tiếp xúc quốc phòng Ukraine, nhóm gồm đại diện hơn 50 nước viện trợ cho Kiev. Mỹ sẽ cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến. Trong một tuyên bố ngày 10 tháng 10, Tổng thống Biden chỉ trích cuộc tấn công mới nhất của Nga đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, đồng thời cho rằng cuộc tấn công sẽ chỉ củng cố thêm những cam kết của Mỹ ủng hộ người dân Ukraine chừng nào còn có thể. Tổng thống Biden cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục buộc Nga phải trả giá, Nhà Trắng cho hay. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận ông đã có cuộc đối thoại hữu ích với Tổng thống Biden về các hệ thống phòng không. Đầu tháng 7, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine hai hệ thống phòng không tiên tiến, được gọi là hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia. NASAM là một phần của dòng thiết bị phải được ký hợp đồng và phát triển trong ngành công nghiệp thay vì lấy từ các kho dự trữ hiện có. Tháng trước, Lầu Năm Góc cho hay phần lớn công việc liên quan đã được thực hiện. Chúng tôi dự kiến hai hệ thống sẽ được đưa đến Ukraine trong vòng vài tuần tới khi các hệ thống đó đã sẵn sàng và quá trình huấn luyện hoàn tất. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết ngày 10 tháng 10, quan chức này nói thêm rằng có thể mất vài năm nữa để mua và chuyển giao thêm 6 hệ thống NASAM cho Ukraine, một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine. Hạ nghị sĩ Lisa Slotkin, Đảng Dân Chủ, bang Michigan, một cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, cho rằng Mỹ nên xem xét cung cấp các khẩu đội Patriot và hệ thống phòng không C, giam cho Ukraine. C. Giam là hệ thống chống dốc két, đạn pháo và đạn cối thường được Mỹ sử dụng trong việc bảo vệ các căn cứ ở Trung Đông. Hiện tại, Mỹ tập trung tạo điều kiện cho việc chuyển giao các hệ thống phòng không từ thời Liên Xô vốn đã quen thuộc với quân đội Ukraine. Hồi tháng 4, Slovakia đã điều động một hệ thống F-300 cho Ukraine để đối lấy hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ tham vấn với chính phủ Slovakia về một giải pháp lâu dài hơn. Ukraine cần khẩn cấp các hệ thống tiên tiến, ngay cả trước cuộc tấn công ngày 10 tháng 10, các quan chức hàng đầu của Ukraine đã nhấn mạnh rằng họ cần được tăng cường các hệ thống phòng không. Trong một dòng thiết hôm 9 tháng 10, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết chúng tôi cần khẩn cấp các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại hơn. Tôi kêu gọi các đối tác đẩy nhanh việc bàn giao. Vài giờ sau cuộc tấn công mới của Nga, Tổng thống Zelensky đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz để thảo luận về phòng không và các viện trợ quân sự khác. Bộ Quốc phòng Đức cùng ngày cho biết, hệ thống đầu tiên trong số 4 hệ thống phòng không IRIS-T mà nước này cam kết cung cấp cho Ukraine sẽ được chuyển đến trong vài ngày tới. Sức ép của Pháp Trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine ngày 10 tháng 10, Tổng thống Pháp Macron cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp nhiều thiết bị quân sự hơn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều câu hỏi về mức độ Pháp thực sự thực hiện những gì họ cam kết. Một xếp hạng gần đây của Viện Kinh tế Thế giới Kiều cho thấy Pháp đã chi ít hơn trong việc cung cấp số vũ khí đã cam kết cho Ukraine sâu với các quốc gia nhỏ hơn ở châu Âu như Estonia hay Cộng hòa Séc. Trong tháng 8, Pháp chỉ được xếp hạng là nhà cung cấp viện trợ quân sự Ukraine lớn thứ 11. Theo các nhà phê bình, đây là kết quả khó có thể chấp nhận đối với một quốc gia tự coi mình là cường quốc quân sự hàng đầu của EU. Cũng trong ngày 10 tháng 10, trong một thông điệp video gửi đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu giờ Siller von der Leyen, Thủ tướng Estonia Kazakalut nhấn mạnh cần phải cung cấp hệ thống phòng không từ phía đồng minh để người Ukraine có thể bảo vệ các thành phố và dân thường của họ bởi vì Nga chắc chắn đang gieo hàng phấn giống. Hiện Ukraine quan tâm đến các hệ thống phòng không mà quân đội Pháp sử dụng, bao gồm cả SAMPT. Tờ Le Monde đưa tin, một trong các lý do khiến Pháp do dự là vì nước này chỉ có số lượng hạn chế trong kho. Nhưng những lời chỉ trích rằng Pháp đã tụt hậu so với các đồng minh nhỏ hơn trong viện trợ Ukraine dường như đã giáng một đòn mạnh vào Điện Elio. Khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo EU ở Praha hôm 7 tháng 10, ông Macron đã tuyên bố thành lập một quỹ 100 triệu euro